Mời bạn nữ Mời bạn nam Mời em ngồi Quá dữ Rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu em tên là Trương Thị Thủy Tiên, năm nay 26 tuổi, hiện đang công làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. À. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. À. Bình Phước rồi dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. À, hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn Nam. Dạ, em xin tự giới thiệu em tên là Lý Trực Thể em làm nghề gì thế dạ em làm nhân viên kinh doanh sổ số việt lót bao nhiêu tuổi em dạ 31 tuổi chị ạ à. dạ em sinh ra lớn lên đồng nai và đang làm việc ở sài gòn ạ à. thấy cầm cây đàn hát bài luôn hay quá xong tụ luôn ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi Mình cùng chung lối nhé em người ơi Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn Anh sẽ du em, cho em in giấc ngủ ngon Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng Dành tròn con tim, nguyện trao đến em Khi em bước đến bao nhiêu mộng thuyền trong anh biến tăng Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán thang Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi Em à, thấy Bài hợp hợp với chị em ha. thích hát Hả vậy hả? Dạ Bạn nữ thích hát nhà trai nghĩ sao dạ bạn hát đi mình sẽ đơn ạ à. dạ vậy thì để à, đáp lại bạn à, bên kia thì mình xin gửi à, anh Quyền Linh chị Cát Tường quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa <laughs> Thuyền em đi trên sông trăng sáng Cưới nhau về ta giữa khôi bụi Trên sông dài lợi trớn hơi cao đúng không bên đó đờn được đúng không anh linh cũng được cũng được nhưng mà Rồi. đôi khi à, đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau đó. bạn à, có những điểm mạnh và điểm yếu gì ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng ừ. nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người biết lắng nghe và chia sẻ ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới em tìm em tâm sự rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai em giấu mình rồi sao vậy bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn đúng dạ. không những cái ờ, điểm yếu của em là gì dạ nhược điểm của em là rất là sợ ma nhưng mà thích coi phim ma rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì dạ che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp để tao đi coi phim ma làm chi Chứ coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi rồi cô giáo cũng dễ thương năng năng động hòa đồng tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân trước chân sao em <laughs> dạ ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à rồi chân mà không được sạch lắm em thấy như là không được tôn trọng á nên là em phải nhìn cái chân trước bên chân kia sao anh linh cái chân đen thùi lôi thấy mà ghê chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha nhưng mà em ơi tại sao vậy cái người ta mang với tổ ong mắc mới gì không thích tay em tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi cái chân liên quan gì nhưng mà nó sao sao à? nói chung mang... là cái chân mới quan trọng rồi sao à, nữa cái bàn tay thì được đừng có để móng tay móng tay nhìn ghê trời ơi chết rồi có một cái móng dài một thước mấy hả rồi bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm khuyết điểm rồi mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn dạ ưu điểm của em á thì à, hay đi nhậu nhiều ạ à. ưu điểm mà nhậu nhiều nha dạ. cái đó chắc u nhọt rồi ưu điểm gì nữa từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng sạch sẽ à, quần áo ngăn nắp nấu cơm giặt đồ rửa chén em từ lập từ nhỏ bây giờ mình có thật xấu gì không em cũng hay nói về nói một lần không nghe lần hai rồi xong lời tự em dọn luôn à đó không phải tật xấu đâu rồi <laughs> bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi tại vì <laughs> em cũng không quan trọng lắm ạ à. nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao không bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra thì quan trọng là do em đúng không dạ rồi bây giờ tới bạn gái mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ chưa chưa chưa hẹn hò lần nào dạ chưa luôn ạ à. vậy là cái đương nhiên chưa hôn luôn rồi dạ chưa ủa tại sao vậy ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn lý do ừ, chưa mình chưa có gặp mặt á tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy nhưng mà mình có thích đàn ông không dạ có có hả muốn tìm người đàn ông như thế nào dạ muốn một người cũng phải cao một chút tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu à. đừng có hói đầu cỡ này được không dạ được <laughs> mũm mỉm nhưng đừng có bụng phệ em không thích người nào mà ốm quá nhìn không có sức sống không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao giờ sao dạ về cắt đi anh không chịu cắt thì sao lén lén cắt <laughs> đôi khi mình khó quá mình kén chọn quá đó mình rồi là mất nhiều rất nhiều cơ hội nha dạ đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài tôi coi cái chân coi Dạ em chào chị ạ Mang chi bích kính dữ vậy Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không Sao chị biết hay vậy chị Đúng luôn hả Dạ Thiệt luôn hả Dạ <laughs> Trời ơi cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi Lẹ lên Không chân này sạch nè Mới cắt hả Dạ sao chị biết vậy Ủa cái gì cũng đúng luôn hả Dạ Ôi trời ơi không được rồi Dạ em đẹp em phải đánh đàn chị À Một bàn bên này thì cũng cắt mà đều vẫn có dính đất chút đỉnh và bên đây thì là để để đánh đàn dạ. cổ cũng thích hát dạ. biết đâu mình dụ cổ thôi để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát biết đâu người ta cũng ưng dạ em sẽ à. cố gắng chị ạ cái mặt anh này tôi thích ghê mặt ừ. anh vui vui ha anh cười coi cười <laughs> dạ. có bao lúc đồng tiền nha mặt này cũng đẹp trai lắm mà thôi được rồi mang dài vô đi chút xíu gặp nhà gái được rồi. nhớ nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha à. được được trời ơi dễ thương lắm em ơi bây giờ cho gặp người nhà đi mình đi có ai đi theo không dạ có mẹ em ạ à. dạ chào chị cô Cát tường dạ bạn trai bên bển sao cô nói chung là cái tiêu chí thấy được nè em trai chào bác gái đi dạ con em. chào cô ạ à. cô chào cứ yên con. tâm đi nếu như mà con mà mối quen được đi con gái của cô ở đây á, thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó cô có một câu hỏi hỏi con dạ yeah. Dạ nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy hay là con phải bắt buộc là là là là con của cô phải về đây ở nhà trọ dạ không ạ quen là tin tưởng nếu như có thì con sẽ tình con đi xuống dưới đó rồi xong con ơi con sẽ về ạ tức là sẵn sàng tới nơi luôn á Hôm nay à, lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn Nhà gái đâu? Đưa tay lên Trời ơi đi cả xóm luôn hả cô dòng họ dạ. nội à. ngoại nội ngoại đây ai lớn nhất nào dì ba bà bà đó bà hàng xóm bà đi rồi cho bà họ nói câu coi đàn trai dạ. được không thấy à, cháu trai như vậy đó là cũng được lắm cảm ơn à, nhà trai đâu rồi dạ, trai em đi đâu xếp với mấy bạn trong công ty ạ dạ, con chào chú Quỳnh Linh chào cô Cát Tường em chào chị à, chào bên phía nhà gái việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á mà có muốn một người ở trên Bình Phước một người dưới Sài Gòn thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người à, hỗ trợ à, tạo dựng mối quan hệ tiến hành lâu dài à, nhưng mà bạn dạ. nhìn à, thấy nhận xét bạn gái bên đây như thế nào dạ được đấy anh <laughs> rồi cảm ơn bây giờ mình chuẩn bị sao dạ, sao anh thể mà không ờ, đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa chết trời ơi áp lực chưa em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp ảnh em kéo mà vậy chắc không phải cố gắng à. cố gắng cố gắng dạ vâng, chào em à, ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy bóng dạ, bóng cái này thì em tặng vậy? cho anh Quyền Linh trời ơi hai cháu ở nhà em mới làm tới thì giờ dạ. à tặng cho hai cháu hả dạ quan tâm tới con tôi dữ ha cảm ơn nhiều nha dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ cảm ơn ạ cái này là bạn thể làm á hả dạ chú Ồ, hay quá dữ. nha đây là một người rất là tỉ mỉ này cắt đem về cho con coi em thấy anh cũng vui vẻ hoạt bát à, biết đánh đàn à, cũng được hai mà lúng đồng tiền đó đẹp trai không mắt, to giống vậy sao anh thấy em như thế nào ạ à? thì nói chung anh không tưởng tượng ra được em quá là dễ thương rồi dạ anh cảm ơn anh hò như thế nào lên bình phước gì đó làm sao nhắm Kế lên tuần lên mấy lần nếu như công việc em sắp xếp được nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên à. em không, không biết vậy giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên cũng khá xa đó anh ạ à. không sao đâu em ơi nhớ là cứ đi thôi ha dạ hai ba giờ đêm nhớ đi luôn dạ vẫn bình thường em nếu như mà em cho anh anh sẽ đi hai ba giờ đêm em chịu gặp anh đi liền rồi thôi chuẩn bị bấm nút các bạn để tay vào nút bấm đi bạn đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cái chuyện rất hệ trọng bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau có mẹ có cả gia đình có cả hàng xóm có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình suy nghĩ một hai ba hết thời gian hết thời gian Ủa, em bấm mà nó không được từ từ em đừng nóng nghe nó hết thời gian em bấm mà nó không vô rồi nắm tay đi bạn nắm tay đi cưng xin phép mẹ hôn gái mẹ gái rồi dạ thôi được quy định của chương trình cô con phép xin phép à đó mẹ đồng ý rồi má cho rồi má cho rồi cặp này là cưới lẹ rồi đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax cảm ơn đây là vé xem phim của hệ thống cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn cảm ơn nhớ nha nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha bây giờ thì đủ bộ nè có đàn có vé số xin mời <laughs>